cùng tôi ủa, tôi cũng rất là hồi hộp ạ wow Và vâng đây là thành quả của chúng ta Vâng ạ, xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với Making Life Better cho cuộc sống tươi đẹp hơn Và ngày hôm nay à, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị à, cách chiên cánh gà bằng nồi chiên không dầu Matica à, Ngày hôm nay để chiên món cánh gà bằng nồi chiên không dầu Matica chúng ta sẽ chuẩn bị một số nguyên liệu như sau và thực phẩm thứ nhất để chiên món cánh gà chắc chắn rồi ạ, đó là cánh gà. Cánh gà về và rửa sạch để ráo ạ. Tiếp theo là các loại rau, quả ăn kèm, ví dụ như xà lách ạ. Các loại quả, quý vị có thể mua thêm dưa chuột để có thể làm cho à, món ăn dễ ăn hơn. Vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta chiên cánh gà này thì chúng ta sẽ sơ chế tất cả các loại thực phẩm này. Đầu tiên đó là cánh gà, chúng ta rửa sạch để ráo, sau đó cắt cắt khớp và khía cạnh ướp cùng với nước sốt nướng thịt cũng như cho một chút ngũ vị hương một chút tiêu nếu quý vị ăn đậm đà hơn một chút thì có thể cho thêm một ít gia vị nữa bây giờ chúng ta bắt đầu à, sơ chế nhé chúng ta sẽ cắt khớp gà cánh gà chúng ta sử dụng kéo cắt khớp và vâng, quý vị có thể để nguyên cánh như này và khía cạnh khía cạnh ạ à? để cho gia vị được ngấm đều hơn hoặc cũng có thể là cắt khớp cánh gà ra như thế này sau đó khía cạnh vâng ạ với bằng này nguyên liệu chúng ta có thể cho một nửa gói sốt này ạ quý vị có thể cho thêm một chút thôi ạ một chút ngũ vị hương một chút tiêu ạ sau đó chúng ta đảo đều lên ạ vị có thể ướp thực phẩm này trong vòng từ 15 đến 20 phút để cho gia vị ngấm đều. Vâng ạ, trước khi mà cho à, thực phẩm vào bên trong nồi chiên không dầu, quý vị có thể sử dụng giấy nến á. Giấy nến có tác dụng là có thể hút hút dầu cũng như là làm cho à, cánh gà sẽ không phải bị à, dính quá nhiều à, trên lòng nồi ạ. Để dạ, quý vị có thể đặt giấy nến vào bên trong. Vâng ạ, à, Và cánh gà của chúng tôi đã ướp trong vòng 15 15 phút rồi ạ Và bây giờ tôi sẽ cho vào nồi chiên không dầu Và bắt đầu cho vào lò quay nhé trước khi cho vào nồi chiên không dầu ạ sản phẩm của chúng ta đã sẵn sàng ạ bây giờ tôi sẽ cho vào nồi chiên nha rất là đơn giản ạ vâng bây giờ tôi sẽ hướng dẫn hướng dẫn quý vị xét nhiệt cũng như là xét thời gian để chiên cánh gà một cách ngon nhất. Đầu tiên với xét nhiệt quý vị để nhiệt độ 200 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất. Đối với à, thời gian quý vị để từ 25 cho đến 20. Từ 20 cho đến 25. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ quay thời gian 25 phút. Và bây giờ chúng ta chỉ còn chờ nữa ạ. Trong trường hợp mà quý vị không nghe thấy tiếng kêu này như cũng như là tiếng chuyển động của máy thì quý vị phải kiểm tra thân thân của nồi chiên xem có nóng không ạ hoặc hơi phía đằng sau có tỏa nhiệt không ạ Vâng, trong quá trình chờ đợi thịt chín thì chúng ta sẽ làm các công việc khác đó là rửa rau ạ Vâng ạ, thưa quý vị là trong quá trình ờ, đợi nồi chiên không dầu thì tôi đã à, set up à, một đĩa rau quả rất là tuyệt vời như thế này ạ và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé vâng ạ sau 20 phút thì bây giờ ạ cánh gà của chúng ta sẽ có thành phẩm như thế nào ạ xin mời quý vị cùng xem nha cùng tôi ủa cũng rất là hồi hộp ạ wow vâng ạ đây là thành quả của chúng ta Quý vị nhớ xét nhiệt với nồi chiên không dầu Matica Xét nhiệt là 200 độ C và 20 phút Vâng thưa quý vị, và đây là Thành quả của chúng ta sau 20 phút chiên với nồi chiên không dầu Matica, cánh gà của chúng ta rất là tuyệt vời ạ. Và bây giờ chúng ta chỉ thưởng thức thôi. Để ăn ngon hơn với cánh gà thì quý vị có thể uh, chấm tương ớt, tương cà. Với trẻ nhỏ thì có thể dùng tương cà, còn người lớn chúng ta thì có thể dùng tương ớt ạ. Và một hai lon bia là chúng ta có thể có một bữa thật tuyệt vời rồi ạ. Vâng thưa quý vị, thật là đơn giản với nồi chiên không dầu Matica và để uh, biết thêm nhiều các công thức cũng như là cách chế biến các món ăn bằng nồi chiên không dầu Matica, quý vị hãy theo dõi kênh của chúng tôi với những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.